Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc Tô Lâm và Nguyễn thanh Long lại dính tội ác, tội gì vậy? Bức cung nhục hình là đặc điểm của ngành công an tại Việt Nam Năm nào cũng vậy, người dân bị chết trong lúc tạm giam luôn xảy ra Tình trạng báo động này chưa bao giờ thuyên giảm mà nó có phần ngày một nghiêm trọng hơn Đối với những người trí thức, việc bức cung ép nhận tội là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận vừa cảm thấy uất ức vừa cảm thấy bị sỉ nhục nên dẫn đến những kết quả thương tâm. Ở Việt Nam, khi những vụ án oan được giải thì nó mới phơi bày ra sự thối nát của ngành công an và ngành tòa án của đất nước này. Phá án và xử án theo thành tích chứ không phải theo công lý nên mới xảy ra những vụ án oan kinh điển như vụ án oan của Nguyễn Thành Trần. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người dẫn đầu Bộ Công an chỉ biết bức cung nhục hình là để lập thành tích mà thôi. Vào ngày 1 tháng 6, bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, được người thân phát giác chết tại tư gia do nghi tự tử. Cũng trong ngày ấy, trên mạng xã hội đang lan truyền tâm thư được cho là của Bảo Oanh viết trước khi tìm đến cái chết, với nội dung liên quan đến vụ mua sắm bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á. Nội dung bức thư tuyệt mệnh viết như sau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 tính đến cuối tháng 5, cơ quan điều tra của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố bắt 57, 58 người liên quan đến vụ án Việt Á. Trong số này có hàng chục lãnh đạo của CDC các tỉnh thành, hai lãnh đạo Học viện Quân y, một số giới chức của Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ. Và con số này chưa dừng lại ở đây. 800 tỷ đồng là số tiền các bị can khai đã dùng để bôi trơn lót tay đối với các lãnh đạo của CDC địa phương và đơn vị liên quan để kit xét nghiệm Việt Á chót được sử dụng rộng rãi. Đây là hình ảnh Nguyễn thanh Long là nguyên nhân chính của Việt Á lộng hành trong thời gian vừa qua. Tiêu cực thì phải phá, tuy nhiên có điều dễ thấy là ông Tô Lâm lại cho bắt những cán bộ cấp cơ sở, bỏ sót những người chủ mưu ở cấp bộ. Như tờ Thời báo d đã nói, đây là sự bất công, tuy nhiên còn hơn cả bất công khi mà các quan chức có quyền lực lớn có cơ hội lớn để thông đồng với cơ quan điều tra, bắt ép những quan chức nhà nước cấp cơ sở rồi ép cung họ phải nhận tội thay mình. Điều này không phải là không có khả năng xảy ra khi mà nền tư pháp của Việt Nam và công an Việt Nam hầu như không vì công lý. Để xảy ra trường hợp quan chức cấp cơ sở phải tự vấn để tự khẳng định mình trong sạch như trường hợp của Bảo Anh, thì lỗi đó xuất phát từ hai con người đứng đầu của hai ngành quan trọng đó là ngành y tế và ngành công an. Chính ông Nguyễn Thành Long đã dung túng cho sai phạm của công ty Việt Á và chính ông Tô Lâm đã để cho ngành công an của ông chuyên bức cung để lấy lời khai, lập thành tích. Từ lá thư tuyệt mệnh của bà Nguyễn Thị Thúy Anh có phơi bày rất nhiều điều. Đó là công an đã giam lỏng bà và lấy cung liên miên để khủng bố tinh thần nhằm mục đích là ép bà phải nhận tội. Báo Anh là cán bộ cấp cơ sở, bà bị hành hạ như thế để nhận tội cho ai thì chắc không khó hiểu. Đây là hình ảnh nếu không có cái sai của Bộ Y tế và Bộ Công an thì đã không xảy ra hậu quả đau lòng như thế này. Không phải ngẫu nhiên mà cho đến nay vụ án Việt Á chỉ toàn là những quan chức cơ sở bị bắt vào tù mà chưa thấy quan chức cấp cao nào hề hấn gì. Trong khi đó, người phải chịu tội nặng nhất là ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế thì giờ đây cũng đang còn tại vị mà chưa hề có lệnh truy tố nào. Làm quan chức nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy, càng có quyền lực, càng có thế lực thì càng an toàn. Rất nhiều điều kiện để bộ máy này đổ tội cho những người thấp cổ, bé học, chịu thay. Trong vụ án công ty Việt Á có thể nói cả Nguyễn Thanh Long và Tô Lâm đều nhúng tay vào tội ác dù đó là gián tiếp. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm gặp đại họa bệnh liệt giường và đàn em thì bị Đức tóm gọn. Đã hơn 10 ngày nay, ông Tô Lâm vẫn chưa trồi lên trình diện trước nhân dân. Phải gặp sự cố có vấn đề về sức khỏe rất lớn thì ông ta mới bỏ công bỏ việc, lặn mất tâm như thế. Có tin đồn rằng ông ta bị đột quỵ, nhưng cũng có tin nói rằng ông ta bị ngộ độc, và có người thì cho rằng ông bị Covid. Tuy nhiên, dù là loại tin đồn như thế nào thì cơ bản ông cũng đang mang bệnh. Chỉ có mang bệnh mới vắng mặt những công việc trọng đại với đất nước lâu đến như thế. Bệnh Covid tưởng chừng như vô hại nhưng cũng lắm người tử vong dù đã trích đầy đủ các loại vaccine tốt nhất. Như ông cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Colin Powell cũng bị mất mạng vì Covid mặc dù ông đã trích đủ hai liều vaccine. Lên hình ảnh, ông Tô Lâm đang bị đồn là dính bệnh nặng. Cuộc đời của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm thường gắn với những vết nhơ. Trước đây là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2017. Sau đó là vụ ăn thịt bò rát vàng tại London. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây tai tiếng không những ở Đức mà còn ở Slovakia. Hiện nay, cơ quan điều tra của Slovakia cũng đang tiếp tục theo dõi ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này và bắt giữ tạm thời vì đã từng giúp ông Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh về nước. Vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã 5 năm, tuy nhiên hiện nay nhà nước Đức cũng đang khơi dậy với việc bắt giam thêm một nghi can người Việt vì bị dính đến vụ bắt cóc ông Thành, ông Thanh ở Đức. Đây là hồi chuông cảnh báo rằng có thể tên tuổi ông Tô Lâm sẽ bị bêu lên một cách không có gì tốt đẹp ở châu Âu. Lê Tú Anh là công dân của Việt Nam đã bị bắt ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 theo lệnh truy nã của châu Âu ra ngày 11 tháng 6 năm 2019, cũng như lệnh truy nã của Cộng hòa Liên bang Đức ra ngày 2 tháng 11 năm 2017, hiện đã bị dẫn độ sang Đức hôm 1 tháng 6 năm 2022. Lê Tu Anh bị cáo buộc là hoạt động gián điệp, theo dõi và được sử dụng làm tài xế, lái xe cho các hoạt động bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh ở Đức. Đây là các hoạt động ở cấp thấp trong hệ thống mật vụ của Việt Nam, mà nói đến gián điệp thì ắt có liên quan đến Bộ Công an Việt Nam. Đây hình ảnh báo Đức đưa tin người giúp bắt Trịnh Xuân Thanh tại Đức giờ đã bị bắt giữ. Sau 11 tháng đến Đức xin tị nạn, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 cùng với người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đến từ Việt Nam. Việc tổ chức vụ bóc cóc được cho là nằm trong tay của Phó Cục trưởng Cục Tình báo Việt Nam, ông tướng Đường Minh Hưng, người gốc Thanh Hóa. Ông là người từ Việt Nam đến Berlin vào thời điểm đó Cánh tay phải của Đỗ Minh Hưng là các sĩ quan tình báo đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức. Lê Anh Tú sinh sống tại Cộng hòa Séc và bị lệnh bắt giam từ đầu tháng 11 năm 2017 nhưng đã kịp trốn về Việt Nam cũng giống như ông Đào Quốc Oai trốn về Hải Phòng. Khi đó, đồng bọn của ông Anh là Nguyễn Hải Long ở lại nên đã bị bắt và bị tòa thượng thẩm Berlin kết án 3 năm 10 tháng vào hồi năm 2018 Gần 5 năm sau khi gây án, lẽ ra Lê Anh Tú cảm thấy tình hình đã an toàn nên anh ta quay trở lại Praha, nơi sinh sống trước khi gây án và đã bị bắt giữ. Theo Bộ Luật Hình sự của Đức với tội trạng hoạt động gián điệp và tiếp tay cưỡng đoạt tự do thì nghi can Lê Anh Tú có thể bị kết án tù lên đến 10 năm. Việc Lê Anh Tú bị tù là đương nhiên, tuy nhiên vấn đề là cơ quan điều tra của Đức sẽ khai thác nhiều vấn đề khác ngoài những vấn gì liên quan đến Lê Anh Tú Ai cũng biết như vậy. Và chính Bộ Công an Việt Nam chủ mưu trong bộ việc này cũng có khả năng người ta sẽ đưa tên tuổi ông Tô Lâm ra trước vành móng ngựa. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinach của Slovakia cũng bị bắt giữ vì cho rằng cũng dính đến vụ Trịnh Xuân Thành bị bắt cóc. Tại Slovakia cũng bắt người nhắm vào ông Tô Lâm mà điều tra tại Đức cũng bắt người nhắm vào ông Tô Lâm Xem ra tên tuổi của Tô Lâm sắp tới sẽ nổi như cồn trên trường quốc tế. Ông ta nổi không phải vì một chính khách làm thế giới ngưỡng mộ mà rất có thể nổi vì được Interpol sướng tên. Người ta hay nói rằng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khi hết thời thì họa nó sẽ ập đến như mưa, khó mà đỡ được. Bệnh tật ập đến, tên tuổi bị điều tra, xem ra Tô Lâm đang đối mặt với rất nhiều họa. Và liệu lần sau ông ta có được tháp tùng ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sang châu Âu nữa hay không? Đó là một câu hỏi đang đặt ra.